Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy tháng 10 năm 2021. Tháng 10 dương lịch bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 năm 2021 âm lịch, tức ngày nhâm ngọ, tháng đinh dậu, năm tân sửu đến 26 tháng 9 năm 2021 âm lịch tức ngày nhâm tý, tháng mậu tuất, năm tân sửu. 1. Tử vi tuổi tý Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, về cơ bản, tháng này người tuổi tý có một trạng thái tinh thần khá lạc quan, tích cực, song lại dễ bị phân tán bởi các yếu tố bên ngoài. Chuyện làm ăn của bản mệnh cũng chưa có nhiều tiến triển tích cực. Mọi việc dường như vẫn dậm chân tại chỗ bởi bạn không có đủ quyết tâm, xông xáo làm việc. Do có hung tinh thiên cầu tác động, bạn còn dễ mất tiền bởi các hoạt động kiện cáo, chi tiêu tốn kém cho các vật dụng hàng ngày hoặc các vấn đề sức khỏe. Vận trình tình cảm không có dấu hiệu khởi sắc vào tháng 10 này. Bạn và nửa kia vẫn thường xuyên mâu thuẫn, tranh cãi vì những quan điểm sống khác nhau, khi chiến tranh nổ ra, bạn nên là người chủ động xuống nước, đừng ương bướng kéo dài khoảng cách với nửa kia vì như vậy là tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào. 2. Tử vi tuổi Sửu Tử vi tháng 10 dương lịch năm 2021 không phải là một tháng thuận lợi đối với người tuổi Sửu, dù bạn đã cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình. Vì nhiều lý do khác nhau, cả khách quan và chủ quan mà mọi kế hoạch bạn đặt ra đều khó có thể hoàn thành đúng như ý muốn. Dưới tác động của cục diện tương hình, Bản mệnh luôn muốn vươn lên để khẳng định bản thân mình. Bạn sẵn sàng nhận cả những công việc khó, thậm chí vượt quá sức của mình và chính điều đó sẽ khiến cho bạn phải chịu quá nhiều áp lực, công việc cũng nặng nề, nhiều trắc trở. Trong chuyện làm ăn, bạn luôn cần cù, chăm chỉ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, tích cực tìm kiếm hướng đi mới. Tuy nhiên, khởi đầu không bao giờ là dễ dàng, bạn dễ vướng phải những rắc rối, trở ngại nếu không nhìn nhận được rõ ràng thực tế trước mắt. Chuyện tình cảm chưa có nhiều chuyển biến tích cực trong tháng 9 âm lịch này. Có lẽ bạn và người ấy vẫn chưa thực sự đặt mình vào vị trí của đối phương nên mới khiến cãi cọ thường xuyên xảy ra như thế. Khi đôi bên bất đồng ý kiến, bạn cần tránh nói lời nặng nề gây tổn thương cho nửa kia. 3. Tử vi tuổi dần Theo tử vi hàng tháng 12 con giáp cho thấy tam hợp nâng đỡ, tuổi dần luôn cảm thấy nhiệt tình, hăng hái dù bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ gì, vì thế mà đa phần sự nghiệp của bạn phát triển thuận lợi, việc học hành, thi cử cũng đạt được bước tiến nhất định. Trên phương diện làm ăn, bạn tập trung vào công việc của mình thì ắt nhận được mức lương, mức thưởng xứng đáng. Mọi việc đều có bước tiến nhất định khiến bạn cảm thấy hăng hái hơn, đồng thời cảm nhận được lựa chọn trước đó của mình là chính xác. Phương diện tình cảm thì không được thuận lợi như thế. Có lẽ bạn đang quá tập trung vào sự nghiệp của mình mà bỏ quên việc quan tâm đến những người luôn đợi mình ở nhà. Bạn cần phải hiểu rõ điều người thân mong muốn nhất ở mình là gì. Bạn không nên cố gắng hết sức để kiếm tiền, để thăng chức tăng lương mà lại thờ ơ, thiếu chăm sóc người thân của mình. 4. Tử vi tuổi mão Dưới sự tác động của nhị hợp, người tuổi dần có thời gian để suy nghĩ và cân nhắc về bản thân mình cũng như tình hình thực tế trước mắt, từ đó đưa ra được những quyết định và lập được những kế hoạch phù hợp. Nguyệt lệnh mộc dục gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc, đầu tư kinh doanh của con giáp này, bạn dễ đưa ra những quyết định nông nổi mà không suy nghĩ, trao đổi với mọi người xung quanh, từ đó có thể gây hao tài tốn của. Ngoài ra, bạn cũng sẽ tốn một khoản khá khá cho vấn đề ăn mặc, trưng diện bởi bạn muốn tạo ấn tượng tốt cho mọi người xung quanh, đặc biệt là người khác giới. Trên phương diện tình cảm, người đã lập gia đình cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, nếu không muốn những mối quan hệ ngoài luồng gây ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Hãy trân trọng những gì mà mình đang có, đừng chạy theo những thú vui bên ngoài. 5. Tử vi tuổi thìn Tháng 10 này là một khoảng thời gian rất khó khăn đối với người tuổi thìn. Bạn cần phải không ngừng nỗ lực, quyết tâm, bên cạnh đó phải chủ động phát hiện những điểm yếu của mình và có cách thay đổi thì mới cải thiện được vận thế. Trên phương diện sự nghiệp, do có cục diện tương xung đem lại những tác động tiêu cực nên bạn khó có thể gặt hái được thành công như mong muốn. Thời điểm này, bạn thường xuyên mắc các lỗi sai không đáng có. Cũng chính vì vậy mà bạn có xu hướng đổ lỗi cho người khác, không chịu nhận trách nhiệm về mình. Bản tính cứng đầu cứng cổ sẽ chỉ khiến bạn càng ngày càng vướng phải những vấn đề khó giải quyết hơn mà thôi. Con giáp này cần phải chú tâm hơn vào sự nghiệp của mình, chứ nên được chăng hay chớ. Một khi được phân công nhiệm vụ thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Con đường tình duyên cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc, bạn thường xuyên chút những cơn nóng giận của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng. Con giáp này nên đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn để có cách cư xử cho đúng mực. 6. Tử vi tuổi tỵ Đối với người tuổi tỵ, tháng 10 này là một khoảng thời gian khá may mắn, đặc biệt là trên con đường sự nghiệp. Bạn chỉ cần cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu là sẽ thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ. Nhờ có nguyệt lệnh lâm quan che chở, bản mệnh được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn bình thường. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, bạn át sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo. Thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao. Xem tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi tỵ, tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện nhất định dưới sự trợ giúp của các tinh. Bạn có thể tìm được một vài mối đầu tư triển vọng, Tuy nhiên, trước khi đổ tiền vào bất cứ việc gì, bạn cần phải lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng, chứ nên hành động nông nổi theo cảm tính bởi bạn sẽ chưa thể lường trước hết những khó khăn mình sẽ phải đối mặt đâu. Chuyện tình cảm cũng phủ màu ảm đạm trong tháng này. Có lẽ người độc thân vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc tìm một người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình. Bản tính độc lập khiến bạn vẫn còn muốn được tự do, không muốn phải gánh vác trách nhiệm gia đình. 7. Tử vi tuổi ngọ Tháng này quan hệ xã giao hài hòa giúp tuổi ngọ tiến triển càng suôn sẻ hơn. Bạn có thể tạo lập quan hệ được với những đồng nghiệp hoặc đối tác đáng tin cậy. Đôi bên có thể chung sức hướng tới một mục tiêu chung, giúp đỡ nhau cùng vượt qua thách thức. Đế vượng cát tinh xuất hiện cũng thêm phần khẳng định những gì người tuổi ngọ đạt được là vô cùng xứng đáng. Bạn có thể khẳng định được vị thế và bản lĩnh của mình, không chỉ khiến mọi người ngưỡng mộ mà còn kính phục. Tuy nhiên, phương diện tài lộc có tốt và có xấu, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách cư xử với những người thân thiết. Chỉ khi bạn biết lắng nghe và hạ cái tôi của mình xuống, cố gắng thấu hiểu mọi người thì hạnh phúc gia đình mới được giữ vững. Nhờ có tam hợp phù trợ, con giáp nổi bật này luôn giữ được tinh thần năng động, tích cực, sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào. Mọi việc gặt hái được thành quả cao lại càng khiến bạn cảm thấy hăng hái hơn. Dường như khó khăn xuất hiện vào giờ phút này cũng không thể cản được bước chân của bạn, 8. Tử vi tuổi mùi Xin chia buồn với người tuổi mùi vì vận trình tháng 10 này sẽ chẳng thể suôn sẻ được như bạn mong muốn đâu. Nhiều sự cố bất ngờ xảy ra có thể khiến bạn trở tay không kịp, thậm chí tạo thành áp lực nặng nề khiến bạn chỉ muốn bỏ cuộc đầu hàng. Dưới tác động của cục diện mùi tuất tương phá, các mối quan hệ của bạn thường xuyên gặp phải trục trặc Bản mệnh không chỉ không nhận được sự ủng hộ của những người thân thiết nhất mà còn mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, khiến công việc một khi đã lâm vào rắc rối thì khó có thể giải quyết ngay lập tức được. Chuyện làm ăn cũng không có khởi sắc vào thời điểm này. Bạn khó tạo dựng quan hệ với những đối tác, khách hàng mới nên chuyện mở rộng quy mô là vô cùng khó khăn. Phương diện tình cảm cũng vô cùng ảm đạm. Người độc thân tốn nhiều thời gian và công sức cho công việc nên không còn sức để xây dựng các mối quan hệ mới cho mình. Bạn cảm thấy việc yêu đương vào thời điểm này là phiền phức không cần thiết. 9. Tử vi tuổi thân Dưới sự phù trợ của tam hợp, sự nghiệp của người tuổi thân phát triển thuận lợi. Bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người xung quanh, thậm chí làm quen được với quý nhân và được quý nhân giúp đỡ. Trên phương diện tài lộc, có thể tháng này sẽ là một tháng khá vất vả với bạn. Bạn sẽ phải chạy đi chạy lại lo toan nhiều việc, thậm chí có những lúc tưởng chừng như ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, có dịch mã chiếu mệnh, bản mệnh càng vất vả, sông sáo thì thu hoạch lại càng lớn. Bạn thậm chí làm quen được với những đối tác lớn, đối phương sẽ nâng đỡ và là đòn bẩy để bạn vươn lên. Chuyện tình cảm cũng có những bước phát triển tích cực. Mối quan hệ xã giao rộng rãi do tam hội mang lại giúp bạn lúc nào cũng được mọi người quan tâm, yêu mến. Người độc thân có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp với mình, người đã lập gia đình nhận được sự cổ vũ, cảm thông của nửa kia, như vậy mà bạn có động lực cố gắng mỗi ngày. 10. Tử vi tuổi dậu Tháng mới người tuổi dậu làm việc gì cũng phải cẩn thận đề phòng trước sau, không nên tin tưởng bất cứ ai một cách quá dễ dàng, đặc biệt là những kẻ cố tình tỏ vẻ làm thân với mình. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng khó mà được thuận lợi. Bạn thường xuyên phải giải quyết những mâu thuẫn trong các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, vì thế mà việc tiến hành những dự án mới buộc phải ngừng lại. Thời điểm này, bạn có thể duy trì khoản thu nhập như trước đó là đã tốt lắm rồi, chứ nên dại dột mà thử đầu tư, đặc biệt là trong những dự án mình còn chưa biết rõ. Có Thái Dương và Thiên Diêu cắt tinh phù trợ, chuyện tình cảm của bản mệnh có những bước tiến triển rõ ràng nếu như bạn vẫn còn độc thân. Hình thức bên ngoài và phong cách ấn tượng có thể giúp bạn chinh phục ánh nhìn của mọi người xung quanh. 11. Tử vi tuổi Tuất Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy sự nghiệp của tuổi Tuất dễ lâm vào bế tắc. Bạn thường xuyên lâm vào tình trạng nhầm lẫn, chán nản, khiến chất lượng và hiệu quả công việc đi xuống. Chuyện kiếm tiền cũng khó có thể diễn ra thuận lợi trong thời điểm này. Bạn bắt tay vào làm dự án gì cũng bị ngăn trở, cũng bị gây khó dễ, khiến tinh thần đi xuống, không tìm ra quyết tâm để làm việc. Về chuyện tình cảm, bản mệnh lâm vào tình trạng bi quan nên khó có thể mở lòng ra với người khác. Bạn cũng có thể ảo tưởng về bản thân nên thường đặt ra những hình mẫu quá xa vời, không thực tế, Bên cạnh đó, những lỗi sai thường xuyên xuất hiện cũng khiến bạn vừa tốn thời gian, công sức lại vừa tốn thêm tiền bạc để sửa chữa, khắc phục. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi sẽ gặp phải không ít khó khăn trong thời điểm này, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Những con đường mà bạn lựa chọn trước đó đều trở nên bế tắc, khiến bạn loay hoay tìm một hướng đi mới. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bạn có thể cảm thấy rõ ràng sự nghiệp của mình đang rất bấp bênh, đặc biệt là với người trẻ tuổi. Bạn biết rằng mình cần phải thay đổi, nhưng lại không biết mình nên thay đổi theo chiều hướng nào. May mắn là trên phương diện tình cảm, Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện khiến người độc thân nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới và trở thành con giáp nổi bật. Con giáp này nên cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, nhất là khi bạn lại là người giữ chức vụ cao. Đừng để những quyết định vội vàng của mình gây ảnh hưởng đến cả tập thể, khiến bản thân mất uy tín,